chính tri còn đâu những đứa, đứa vô nghị đó còn đâu những đứa vô nghị năm loại đứa đó mình thường nói trong đó có năm loại mà cái loại mà à, cầm mã tấu chạy thì mình không có trách nó nha cỡ nó mày xuống địa ngục mà mày đầu thai thành à, súc sanh tiền dài nghìn năm thì không sao tự nhiên nó nó gây nghiệp mình, mình đang nói mình đang buồn và loại loại đang tu á cũng là vô nghị á là tự vì trách quá còn đâu những đứa vô nghị còn đâu những kẻ khinh khi Phật trời Nay ta dán lời cơ dạy kỹ Các con dù trời Mỹ, trời Âu, trời Đông Pháp Phật nhiệm màu Lúc đó các chư vị trên trời làm gì biết mình đi Trời Đông, trời Mỹ, trời Âu Mỗi bài thơ này là mấy vị đã biết trước mình Là đi khắp thế giới nè Trời Đông, các con dù trời Mỹ, trời Âu Trời Đông, Pháp Phật nhiệm màu quy về một cõi hẹn câu tao phùng vua hiền với tôi chung hiệp nhất tạo cơ đồ trung lực quốc gia trà hoa là đạo của ta hoàng khai chánh pháp phật bà thượng ban cùng các đạo thế gian thờ kính phật chúa trời tột đỉnh hào quang ba ngôi có chúa rõ ràng mười phương hữu phật vẽ vang tương hòa huyền bát nhã phật bà ngự trước phật thánh tiên lần lượt giáng lâm độ cho những kẻ thiện tâm nhân lành giao khắp nghìn năm cuối đời nay ta tạm đối cơ chờ đón thời cơ sao đón lệnh pháp truyền trà hoa giữ lấy tâm nguyện giúp đời hành đạo hữu duyên hữu hồng thấy bài ca này bỏ trên facebook của kìa nhưng mà tại sao mình đọc lại bởi vì nó có ý nghĩa và dạ, nó gây xáo trộn cho một số à, năm thứ vô nghị xin trên nước đó ok ngốc thì công nhận cũng nói chút rồi dạ, con xin lỗi con ngốc thứ hai à, con không biết lỗi nghi của bên à, đức thầy xin lỗi hai cái đó mình có lỗi mình xin lỗi vô tư lắm bữa đó thật sự mấy thứ có ai mà với nam cali biết á mình chỉ là đi về thôi cái đột xuất cây nhân tình này à, mỗi ngàn bánh xèo không cũng không có chủ ý ghé chỗ đó nữa thì tự nhiên ra bánh xèo thôi là nó vậy á chứ, à, chứ lúc đó là tính đi à, chuẩn bị đi về mà ở đứa nào nhớ biết vô tư vô tư tới ngày hôm nay nước mỹ thì cũng đang có nhiều chuyện vui đó ngày mà phanh phôi cái laptop ra đã ngày đó vui á chắc lúc đó bác bảy đằng mình nó bị sốc đi luôn thì lúc đó bà phụ nữ lên tại bà nào đang làm phó bà đó lên lên thì quân đội đâu phục thì cái đó mới là cái cuối cùng mà để tắt cạn đầm lại để uh, hàng gắn nước mỹ chứ còn bây giờ bầu cử màu xanh màu đỏ đừng tính mấy cái đó mình nói mình nói cái uh, mình là đầu xe lửa của uh, thời cuộc phải không của tất cả những cái tin tức trên thế giới thì uh, khi nước Mỹ trở lại ổn định thì thế giới mới bình trị được không có còn à, náo nhiệt như bây giờ bây giờ kim nhân hưởng thích thì đem quả tiễn bữa nay bắn quá trời bắn quả à, tiễn xa nữa mỹ nó không muốn quýnh thôi để cho mà bắn đã đi chứ nó muốn quýnh 30 giây chuyện thế giới thì mình nói rồi chuyện sơ sơ nước mỹ nói rồi kinh tế năm nay rất là khó khăn mọi người mọi nhà ai cũng phải thủ thủ cơm thủ gạo thủ tiền thủ uh, thủ tình thương mỗi ngày hung con hung chồng được nhiều gán hung ừ. rồi uh, dành thì giờ ngồi thiền đọc kinh cái này à, xưa mấy vị có dạy mình mà thiên tâm nhân nhất tụng năm môn thì mình gán đọc kinh ngồi thiền đó là chủ yếu để mình chờ chờ qua một cái màn mới một cái thời đại rất là cực kỳ sáng sủa văn minh nhân ái của nhân loại tại vì trong tương lai á, người nào mà ngu mô tính toán suy nghĩ xa suy nghĩ gần đó người đó sẽ không có được gì hết những cái đảng phát cực đoan càng không được gì luôn con người lúc đó khôn hết rồi hiện giờ việt nam cũng vậy chỉ có sống tình thương với nhân ái thôi thì mới là tồn tại được thì cái thời thế hệ sau này là như vậy nước việt sẽ thay đổi cực kỳ lẹ rồi tất cả chúng ta về bản để mà lo lại một cái xã hội mới đó là chuyện như đất trên trời dưới biển gì đó mọi người có ai hỏi gì vẫn đáp à, trao đổi ý kiến thì cứ việc hỏi cái gì nào là có ai hỏi gì trên à, comment thì cứ hỏi à với câu nữa cái ông đó ông bắt lỗi nói ờ, mình nói mình chưa có câu nào trên 100 bữa nay clip 182 ha chưa có clip nào mà nói là đức thầy chết nha mình lúc nào mình cũng nói đức thầy trở về mà ông không thích cái là ông uh, dán nhãn cho mình chưa có clip nào nói là phụ chết á còn ông không cho kiệt kêu đức thầy bằng sư phụ thì thôi ờ, từ nay sư phụ kêu đức thầy ông cũng có quyền lắm á à, thì hơi à, đức thầy chưa có chết nha sao cao đồ cầm microphone nói chuyện là cho có tiếng rồi là ông phật thì không bao giờ chết bởi vì ngài quá thân được mà bằng kính là lúc mà ngài ra độ bệnh đó ở tại đậu đình đậu đình nhỏ quý vị quý vị có dịp về sau này quý vị cũng sẽ thấy mà mỗi ngày vậy đến trên một ngàn người cái kiển của đức ông chồng <laughs> bị đa đạp sáng ra đức ông buồn đức ông cứ nhằn đến thầy hoài thì hôm đó đó có một người ta đem bệnh nhân tới mà vợ của anh chết rồi cái thầy ông thấy đó, cái mũi ghe vô bến đức thầy vô bến của tổ đình thì là ông thấy vợ ông đã ngưng thở rồi cho nên ông mới lưu thuyền ông đi về thì thầy mới kêu lại đến đây tôi cứu vợ anh cho nó dạ thưa ông giờ dạ, tôi chết rồi ông ơi cái này nữa không vô đây tôi cứu cho nó còn nghe nó nói nó không quá bực bình trong buồn tại vì pháp nó ra hàng ngày nó rình nhưng mà nếu mà xảy ra chết tại tổ đình thì ngoan quả cho đứa ông sợ đứa ông mới buồn đứa ông mới nhằn đi mà nhằn là đi ra đường á thì đức thầy lúc đó đang thuyết pháp ở trong tổ đình thì ngài mới chạy theo ngài nói dỗ vai ông xã ông phật bằng đất ông phật bằng gỗ không cứu được chúng sanh ông cả thì đức thầy nói với đức ông vậy đức ông có lẽ ngài hiểu sao đức ông trở lại không không không đi nữa mà không nhận nữa vậy nói đó là chính thầy là phật cho nên thầy mới là cứu chúng sanh được chứ ông phật bằng xi măng ông phật đúc hay hoặc là bằng ờ, gỗ mà thì không cứu được chúng sanh ý vậy đó thưa quý vị